Ok, xin chào bạn đã channel của mình nha Mấy bạn chắc chắn sẽ biết Blockfruit là một tựa game ờ, rất đã trong thời kỳ hoàng kim rồi có rất nhiều người chơi đúng không? Nhưng mà đó lý do tại sao á, cho thế cho bây giờ cả thế giới có rất nhiều shop bán ạc Blockfruit và mấy bạn nhỏ mấy bạn mà còn nhỏ không biết gì thì mình sẽ nhắc ra còn mấy bạn đã biết thì có thể là không cần thì mình cũng sẽ nhắc luôn đó chính là có một số shop uh, Roblox ấy, nó bán lừa đảo bạn nên bạn đừng bị lừa nha một số cái shop ấy nó sẽ lừa mình đó bạn ví dụ như mấy cái shop bán giá 50k nè mình sẽ làm ví dụ bạn xem luôn ờ từ từ lộn mình sẽ cho bạn xem luôn nha à, lắc rồi lắc rồi lắc rồi xá bớt này nè mình sẽ xá bớt này là cho bạn xem này luôn cái này không phải video quảng cáo hay là gì mà mình nói đây là video cảnh báo nha đây video cảnh báo ba bạn không nghe thì bị lừa thì ráng chịu nha này mình nói á và khi mà làm video xong mấy bạn hãy ấn chia sẻ thật mạnh vào nè mình sẽ nếu mà mình sợ là mua à block root nè các bạn sợ này đúng không đây đây thì nó ra rất nhiều video mà kiểu là mua à, block full mà chỉ với mua như với mua 20k thì đó là à, full V4 cực khủng hay chỉ với Rockfood 50k có trái rộng siêu uy tín mấy bạn xem xong mấy bạn bạn nghĩ là ồ sớm mấy bạn chắc mấy bạn còn nhỏ hay mấy bạn gì không biết đấy mấy bạn có thể suy nghĩ ui ăn này xịn ui sớm bán uy tín giá rẻ nè sớm này bán uy tín giá rẻ nè phải vô mua mới được đó mấy bạn sẽ nghĩ vậy đúng không mà chắc mà chắc chắn mà nhưng mà mình sẽ khuyến cáo bạn đừng bao giờ mua hàng trên mấy cái shop đó mấy bạn mình sẽ xin mình sẽ giải thích cho mấy bạn nghe nè mấy cái mấy cái shop mà nó, nó bán ạc cụ thể là nó như thế nào thôi để bán giá 50k mình sẽ nói bạn luôn nè mấy bạn nghĩ mấy cái ạc mà có Muji bệnh viện và Leopold bệnh viện Muji là 2.400 Robux Muji là 2.400 Robux và bán là 3.000 Robux nếu đổi tính tiền Việt Nam là mấy triệu bạc rồi nhưng mà trong khi mấy cái ạc đó nó có được cả gót như mình xong kiếm OD Sogeta và nó còn có cả mấy trái quỷ vĩnh viễn nữa thì mấy bạn nghĩ coi bán giá 50k là bị không bán giá 50k là cực lỗ nhưng tại sao ta làm vậy vì người ta ờ, lừa đảo người ta tham tiền người ta <laughs> lợi dụng lòng ngây thơ với bạn ấy và quảng ờ, quảng cáo trên nó để mình lựa bạn mua từ từ mình xem thử video nó dài nó dài bao nhiêu đó nó dài bao nhiêu phút rồi 3 phút ok và cũng sẽ nói với bạn này nếu mua mấy cái bia thì nó cực thì mấy bạn bán giá vậy là cực kỳ lỗ như thế cái admin à, admin của chủ shop mà shop đó sẽ thiệt thòi nhưng mà tại sao ta vẫn bán lý do là người ta lừa đảo người ta muốn bán kiếm kiếm tiền lừa là lừa chiếu lại tài sản cái hành vi này là hành vi kiểu một số người họ bất chấp thủ đoạn ảnh thứ mà lừa người ngây thơ dễ dụ như mấy bạn nhỏ chơi cái phút đấy vô để mà kiếm tiền chiếm là tài sản để mà lừa họ mua mấy cái ạt mà mua họ, họ có thể sẽ có được tên mật khẩu nhưng đăng nhập không được ngoài nó kêu cần phải nạp thêm 50k mới có được đó nhưng mấy nhưng mấy cái shop rút lót tám tám shop rút lót tám tám chấm cơm ấy thì bạn cũng biết à thì đó và mình cũng nói với bạn luôn nếu mà mấy bạn muốn mua mấy cái hạt á uy tín chất lượng á, thì hãy vào shop của mấy youtuber roblox nổi tiếng thì nó sẽ an tâm hơn rất nhiều thì kia gần đây á, mình có vào mình có giới thiệu bạn là một cái shop là đi mình store shop ấy là cái shop mà mình mới mua cái ảnh này nè đó nên bạn có xe vi mình mới up lên đó các bạn sẽ biết cái shop đó của youtuber và mình cũng giải thích với bạn luôn cái shop đó mình mua con ạc này random ạc với giá 100k và tính như 1k với ạc này xứng đáng vì cái ạc đó nó ạc, ạc đó nó bán đó là ạc random ạc random nha với lại nó không có mấy trang quỹ vĩnh viễn thì chắc tầm và nó cũng ạc random nên nó sẽ để nên nó có và nó có luôn cả gói thì mình sẽ kiếm Ode Sogeta gì thứ thì đó là công sức của chủ hồi trước nó bỏ ra thì nhưng mà nó còn random nữa thì bạn nên à, bỏ 100k mà được thạc sĩ những thứ đợt đã đó hoàn toàn xứng đáng không hề lỗ vì đó là random nó sẽ có thể có hên xui hên xui tùy người nhưng mà nếu mà bạn 100k được thạc sĩ như mình mua như mình random nè mình mua nè thì đó là điều xứng đáng thì đó là xứng đáng không hề lỗ còn nếu mà bạn mua mấy cái ạc shop cụ thể thì có thể lên trên một shop của youtuber nè các bạn có thể lên một cái shop lên một shop của youtuber nè ngoài cái shop ngoài cái shop mà mình à, nói bạn ngoài cái shop mà mình nói là dimstore.shop ấy thì nó uy tín thì mình cũng sẽ giới thiệu bạn luôn vài cái shop mình cho là uy tín vì đó là của mình sở hữu của những youtuber và mình thấy có những cái chứng cứ nó có thể nói nó uy tín chứ mình nói nó uy tín không là vì gì còn nếu mà mấy bạn gặp sự cố như khi mà mình nghe nói cái sao muôn được thì à, mấy bạn hãy báo cáo với admin của trụ sở của à, admin của cái shop đó vì admin của cái shop đó chính là các youtuber nổi tiếng thì ví dụ như mình sẽ ví dụ cho bạn xem luôn vì mình sẽ sợ anh h 3 đi do máy mình hơi lắc á nên mình sợ nó lâu đây và anh h 3 nè mấy bạn nhấn này có thể sẽ bị dụ thì đừng để ý nó làm gì cả đây Ủa, rồi ta đây mình sẽ thử vào một video của anh H3 nè thì mình sẽ vào một cái shop đây cái à, khoa mình và ờ, nên và nick power thì vì được hơn với bị vì anh h ba thì giờ ảnh chuyển sang làm mấy mấy game khác thì có thể mấy cái liên đó là liên cũ The Power thì nó có những ờ, thì chuỗi là đàn bia và block fruit nên mình mới sợ nè mấy bạn xem thấy đắt á thì thông cảm luôn đi thông cảm mình nha ok 7 phút nhưng mà đỡ sợ ra khá là lâu mình sẽ xóa đi viết lại đi chưa lắc quá vừa rồi ở lời cảnh báo mình cũng giới thiệu bạn mấy cái chỗ nên mua và giờ mình sẽ giới thiệu về lục giới thiệu bạn một số cái shop uy tín mình sẽ sẵn nút power này nút power thì mấy bạn biết chắc chắn mấy bạn sẽ về ải Microsoft vậy rồi nè video gần đây là hai tiếng à. two hour hai tiếng trước tức là gần đây mới up lên gần đây á thì tức là mấy cái link trong đây sẽ bị tím nè đây mấy bạn thấy mua robust à đây này hay là mua ạt tại đây mình không thể canh nên mình bắt buộc phải canh hết 8 phút ok tầm 14 phút 13 phút được cả mình sẽ giới thiệu bạn luôn mình sẽ xem review ra mình không cần đăng nhập cả mình không có mua đây cái số là mình ấn và chính cái đường link của anh uh, power nha nè đây ở đây nè đây đây có bán mấy cái ạt nè thì mình sẽ vào thử của ờ, tất nhiên mình sẽ kết vào của anh nước power mình sẽ vào thử nước power cho anh xe cho là xe luôn mình nghĩ có thể là sẽ uy tín cái này mình không chắc ăn nhưng mà mình thấy nó khá là uy tín chứ mấy bạn đừng nghe mấy sớm như robotata com cái đó lừa đảo hết rồi lắc luôn rồi mà thôi mình cũng sẽ nói bạn này luôn đi từ từ ớt ớt lộn giờ chỉ phút rồi mình cũng sẽ nói bạn này luôn đi đó chính là cái shop mình sẽ giới thiệu bạn shop ví dụ như cái shop chùm robot com cái là của crazy lion và cái anh ở giới thiệu ấy. thì mình nghĩ các mấy bạn có thể mua được và mấy cái tặng ảnh ạc trong đó là đề ba giá của nó là mấy cái cụ thể mua kiểu nó nó không có chép quyền bệnh viện ấy hồi lời mà kiểu nó nó không có chép quyền bệnh viện không có chép quyền bệnh viện nha nhưng mà kiểu nó bán giá 300k thì hoàn toàn xứng đáng vì cái đó nó bán được cụ thể đó có gì có trái quỷ gì sử dụng trái quỷ gì và nó có thể có luôn cân gót nhưng mình xong kiếm để bán giá 300k là hoàn toàn xứng đáng vì nó không có trái quỷ vĩnh viễn nó không thể bán giá tới một triệu được cả nhưng mà cái ạc là mua random ấy, random bạc thì 100k thì xứng đáng 50k xứng đáng vì cái đó hình xui còn nào mua ạc cụ thể mà 300k 400k 700k thì có thể nó sẽ là hoàn toàn xứng đáng vì cái ạc đó nó không phải là ạc mà có chán quyện vĩnh viễn có thể nó sẽ có mấy chán quyện vĩnh viễn viễn mà có thể giá trị nó không cao nên ờ, và với công sức ờ, và với vật phẩm trong ờ, cái trong cái cái ạc nó có thì bán giá 300k 400k 700k thì hoàn toàn xứng đáng mình cũng sẽ nói cho bạn một số shop mình mua ngoài đi mình store shop ấy, thì mình sẽ nói bạn đó trên là shop chùm robot com và shop roblox vn nha ok đó là ba shop mình sẽ giới thiệu rồi còn cái shop còn lại thì mình không biết nên mình không giới thiệu và giờ thì chắc mình sẽ kết thúc video tại đây thôi và khi xem xong video này mấy bạn mình uh, mong các bạn mình muốn các bạn bắt buộc phải share video này các bạn vào mình không phải là youtuber nổi tiếng nên mình share chắc người ta không xem đâu và mấy bạn cũng chẳng share gì cả nhưng mà nếu mấy bạn share được thì mình mong vì cái video này mình muốn nói cho các bạn nhỏ và cũng như nói chung cái bàn nhỏ nói riêng và nói cho tất cả mọi người chơi Roblox, Roblox nói chung là đừng để bị lừa mà vào các shop Roblox bán mấy cái ạc à, bán mấy cái bán mấy cái ạc mà giá mấy cái ạc cụ thể nó sẽ nó có mua chi bệnh viện mà nó mà chỉ với 50k thôi đừng nên mua vì sao vì mua mấy bạn sẽ bị lừa chứ ạc shop không mua gì bán bán uy tín như thế mà như thế là lỗ nên đó mình giải thích bạn thôi nha đây ví dụ như mấy cái này nè 400 ngàn đồng á mà mua được cái ạc mà nó có mua chi mà thức tỉnh mà nó chưa xác nhận hoàn toàn là bệnh viện nha nhưng mà chỉ vì có mua chín thứ tịnh rồi có nhiều trái quỷ xỉa trong đây á, thì mua 400 ngàn mua án này là hoàn toàn xứng đáng không hề lỗ thì mấy bạn có thể mua nha ok mình cảnh báo bạn vậy thôi bây giờ xem sau video này á, mấy bạn hãy cho mình một like một subscribe